Hello các bạn, à, các bạn khỏe chứ? À, lâu nay không có lên à, chăm sóc mấy cái dàn thủy canh của mình với lại à, trong cái nhà kính thì à, mình đang đứng ở đây vào à, mùa mùa đông ở Melbourne, à, Úc Châu. Thì à, đây là dàn nhà kính mình cũng à, cả tháng nay cũng bỏ bê à, rau chút xíu. Ờ, vì ờ, cũng bận nhiều ờ, công việc rồi này kia thì để cho mình cho các bạn coi hay là mấy cái anh rau đây vẫn còn cả tháng này thì nó vẫn còn tươi tốt cũng cũng ăn lai rai à, đây là cái à, rau um, broccoli cải bông cà chua à, cải đậu phộng rồi à, dưa leo à, mồng tơi rồi này kia mồng tơi thì mùa này lạnh chưa lên chưa lên lắm còn mấy anh ờ, salad đây thì bây giờ bỏ bỏ quan quá giờ tự mọc lên cỡ này nè cái này chắc ăn lần cuối cùng rồi nhổ nhổ gốc rồi ờ, cho nó đi luôn nhân muốn giới thiệu cho các bạn là à, trong dàn thủy canh à, làm trong dàn thủy canh á thủy canh đó thì nó có tới 6 cách để trồng à, dàn thủy canh thì à, lâu nay mình làm thủy canh nó bằng nước ăn cho nó chảy nước đó là cái cái đầu tiên và bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho cái à, mình mình mình chỉ cho cách à, làm dàn thủy canh à, cái, cái phần thứ nhì còn ờ, còn mấy loại kia thì từ từ mình sẽ có thời gian mình sử dụng tới thì mình mình tham khảo với các bạn chia sẻ với các bạn cho biết ha thì hôm <coughs> hôm nay đó là tại vì mấy cái cái bông này đó cái bông này thì khi mà nó ra lớn đó lá nó ra một bụi ra bụi rồi cái bông ở giữa nó sẽ lên đó. thì cái bụi bông này nó nó ít nhất từ 35 45 cho tới 50 cm cho nên cái độ bông nó lớn ra rất là lớn cho nên khi mà trồng vô một cái chậu nhỏ như như thế này đó thì nó không được không đủ để cho cái ví dụ đây trồng cái trong cái chậu nhỏ này đó thì nó không có đủ phát triển để cho nó lên đó. thì bữa nay mình sẽ chuyển qua cái phần uh, chuyển qua cái phần mà làm thủy canh lần thứ thứ hai nó gọi là nó vẫn là hydroponic nhưng mà nó kêu là cracky vacuum có nghĩa là không cần sử dụng bơm đây là cái thùng nước ờ, đây là cái thùng này là 15 lít mình lấy 15 lít để ờ, khi mình làm đó thì mình dễ di chuyển ờ, qua đi lại chứ mà lấy hai chục mấy hai chục trở lên thì nó nặng mình quá mỗi lần khiên tới khiên lui cũng cũng mệt mỏi mình thì cái phần nước này đó là mình lấy từ nước phun tên ra <clears throat> trong đó nó nhiều nó nhiều chất trong đó nó mạnh quá cho nên á, mình để cho nó ít nhất khoảng chừng qua hai ba ngày thì mình vô mình mới đo là cái độ pH của nó rồi sau đó mình mới bỏ dinh dưỡng vô khi mình chuyển qua cái ờ, cái chậu mới đó là cái cây so với lại cái ờ, cái cũ là cái chậu cũ và cái chậu mới để cho mình cho các bạn xem đây là hai cái ha đây cái chậu cũ của cái ờ, cái bông cải hiện tại là nó nhỏ như nè cho nên khi mà nó lớn á, nó, nó không có đủ không có đủ chỗ để cho nó mọc cái rễ ra và mà mọc cái cái cái, cái rễ phía dưới ra thì à, bây giờ mình sẽ đổi qua cái chậu lớn cỡ này à, khác biệt như này ha thì trong chậu này đó à, <clears throat> tại mình trồng trong nước thì mình à, à, giảm lợi đừng có trồng trong đất tại vì đất nó sẽ làm dơ cái nước của mình nhìn nó cũng ghê lắm cho nên á, thì mình hiện tại là mình xài cái gọi là kêu là đá nhé đây đá này nó kêu là uh, rock clay loại đá này nó, nó nó nó nó trước khi xài mình rửa rửa cho nó sạch sẽ rồi xài thì trong đây nó, nó đủ độ lớn như nè thì để để cho cái rễ của mấy cái cây rau của mình đó, nó mọc cho nó dễ chứ lại khi mình lấy ra nó không có rối tùm lum đó thì cái loại đá này nó như vậy không biết mà các bạn có thấy chưa mình cho các bạn coi luôn đá vậy ha đó đang mình bỏ vô cái rổ thôi thì đá khi mà đá này á bỏ vô đây nó nổi lên nè loại đá này nó nổi đúng không nó cho nên nó cũng nhẹ nó không có đè nó, tại vì trong cái đá này nó có nó nó có à, à, gọi là à, lỗ lỗ lỗ như nhỏ đó để cho nó có không khí thì nó không nó, nó khi mà nó, nó, nó nằm ở trong chung với cái cây đó nó có không khí đó thì nó dễ cho cái rễ và nó thoáng cho cái rễ hơn còn những cái đá mà nó đá cứng á, bỏ vô thì ờ, không nó không đủ điều hòa không khí cho nên không có tốt cho cái rễ rồi. Yeah. À khi mình muốn chuyển một cái rau rễ rồi đi kia qua đó thì mình có một cái rổ đây thì thường á là mình cắt một cái lỗ đây để mình thọt mấy cái rễ qua cho nó dễ tại cái rễ nó nhiều chùm lắm cho nên nó cũng khó đó giờ trước tiên mình lấy cái ờ, cái kem kem này xài lâu rồi nó chơi nước rồi nó xét rồi cắt cái lỗ đây cho mình coi mình chỉ cắt cái hình chữ thập đây thôi cho mình nghe giữa này cái đủ hình chữ thập rồi miễn ờ, có đủ chỗ để cho cái rễ nó qua nó dễ, dễ. cái này nó lục này ok đó. rồi bẻ hình thạch ra thì bao nhiêu cái lỗ này đó ờ, bao nhiêu cái trong đây đó là có thể mình ờ, nhét cái rễ ra rồi nhưng mà mình uh, chọn qua cho nó mình đi ra ngoài mình mình mình đem ra ngoài mình sơn lại cho nó màu đen và vì, vì lý do tại sao mình sơn màu đen á là nếu mà để màu trắng á mà để ánh sáng nó lọt vô đó thì nguyên cái thùng mình nó sẽ nó mọc rong mà nó mọc rong đó thì không có tốt cho cho rau của mình á cho nên mình ờ, cắt cái nắp mình sơn đen mình cắt cái nắp và mình bỏ cái này vô thì mình để ý đó rồi cái này thì nó hơi cao à, tại vì mình mình cho làm sao làm cho ở dưới nó gần nước nó gần đụng cái cái cái đít gần đụng cái đít của cái cái chậu này là ok Rồi mình lấy miếng nước đổ vô cho nó đụng cái chậu cũng được thêm chút nữa rồi vừa đụng đất rồi đó vừa đụng lý do tại sao mình xài cái cracky này là cho những cái ờ, cái uh, rau nào hoặc ờ, loại rau nào mà có bụi á mà nó ra bụi lớn á thì mình mình trồng cái cracky khỏe hơn giống Sau bên các bạn sao uh, tình hình dịch như thế nào có uh, thay đổi tốt gì không bên, bên úc hiện tại thì đang nặng lắm hiện tại là ở Melbourne khu Melbourne ở đây đó là cách ly 6 tuần rồi à, tuần này là tuần thứ thứ nhì là còn có 3 tuần nữa nhưng mà tình hình thì cũng thấy bắt đầu uh, tốt tốt lên cũng uh, đỡ đỡ chứ hai tuần đầu hai tuần trước đó thì rất là nặng luôn ngày nào cũng nhiễm quá trời nhiễm luôn oh, wow oh, còn mớ rễ này mày khoảng không đó đây nè đứt một đống rễ đây để giảm cái pH á, mình dùng cái ờ, cái cái ống này để mình mình, mình rút cái cái cái chất cái pH đây đó nó kêu là pH lower có nghĩa là giảm pH thì thường ở đây á là nó xài nếu mà 10 ml á 10 đến 15 ml á là cho 100 lít nước còn bây giờ mình có một cái trong đây có 10 lít nước thôi nó là 15 ờ, lít trong cái thùng 15 lít mà mình ờ, chỉ có 10 10 lít mình cứ để 10 lít thôi thì mình chỉ xài có một một miêu thôi hả đó đây là miêu nè thấy không đây đây là miêu ha đó, một miêu mình để vô bơm vô đây đó thì cái đó nó sẽ giảm đến một cái pH ví dụ nó là pH của nó là bảy rưỡi thì à, nếu mà đúng là nó sẽ giảm xuống còn à, sáu rưỡi thì trong cái pH còn cái phần này đó là mình xài cái à, hydrogen peroxide hydrogen peroxide đó là nó trừ vi khuẩn và nó làm cho cái rễ của cái rau của mình nó dễ nó có nó dễ có oxy hơn thì nó cũng tương đương là uh, à, 2 ml là 10 lít một lần thôi mình không cần chăm sóc nước nữa còn nếu mình xài nếu mình xài trong cái hydroponic á, thì mình phải à, một tuần hai ba ngày mình xài một lần đó. cái loại này thì nó hơi độc cho nên cũng cẩn thận à, khi mình cho nó vô ha xài xong nhớ đậy là điện ha rồi cái <clears throat> đây là cái nutrient là cái uh, cái dinh dưỡng cho cây dinh dưỡng A và dinh dưỡng B thì dinh dưỡng A này đó là 5 ml cho 1 lít ha. thì trong đây mình 10 lít nước á tại vì cái cái A này là phải 5 ml rồi cái B phải 5 cái cái, cái A là 5 ml cái B phải 5 ml nữa thì trong nếu mình 10 lít nước là mỗi cái là cái chừng 50 ml cái này mình tự mình đi mua mình tự pha cũng được thì nói là nutrient uh, A, A A với B A với B ha cho là 50 ml bạn thấy à mình đổ vô nước tại vì hai cái này á cái với bi đổ chung không có được thì nó nó bị nó nó bị ờ, không ấy cho nên để để rời ra chừng nào có nước mình mới mới mới pha nó vô còn cái ờ, đây là cái bi bi thì cái phần bi cũng vậy luôn 50 ml nữa ờ, hai cái này thường là nó nằm riêng chứ đừng có pha chung rồi để chung để sẵn vậy để chung để sẵn vậy nó bị ờ, nó bị ờ, phản ứng Đó. cái màu ở đây có nhiều loại màu là màu xanh lá cây rồi này kia tùy theo mình pha như thế nào đó xong rồi cái mình chỉ quậy nước cho nó đều à, rồi trước khi á nằm lại mình cởi đo đo lại cái ờ, cái ph pH cuộn này hồi xưa mình mua lâu rồi à, một bịch nó cả ờ, mấy trăm miếng này nè xài xài cũng lâu lắm nè. giờ sau khi mình bỏ dinh dưỡng uh, hydrogen peroxide rồi này kia pH down thì mình kiểm tra lại coi nó sao đây đó bây giờ mình mình ờ, mình ờ, mới vừa kiểm tra lại thì ờ, cái màu đó nó là khoảng từ 5 cho tới 6 pH thì nó nằm giữa giữa là 5 tới 6 pH ha mà khi mà bạn thấy mà nó lên tới màu đỏ hoặc tới màu tím ở trên đây đó là những cái những những cái nước này nó là loại độc à, khoảng giữa giữa 5 tới 6 là mình ok <clears throat> rồi bây giờ thì mình chứ bỏ cây vô là mình trồng chút nữa mình sẽ um, dắt các bạn cho uh, coi cái nhà Queen House mình cũng mới làm xong cái nhà kia thì cái nhà mình làm đơn giản thôi cái uh, đây mình nhúng chiếc miếng nước để cho cái rễ nó thẳng cái mình dễ bỏ vô đó mình nhét cái rễ đây tại mình có cái lỗ rồi đó nó xuống thôi là xong ha đó để cho nó méo méo cũng không sao tự động nó đứng nó, nó, nó, nó lên thẳng lại thôi ừ, mới làm được từng ờ, chừng ờ, chừng đây thì kết mình đi vô đây á, cái này thì mình sẽ với kéo này cho mình cho các bạn tham quan luôn thì cái dạng tỉa canh đây đó <clears throat> một bên đó là mình trồng bằng đất rồi một bên đó mình trồng bằng à, bằng cracky cracky đó là chỉ làm cái thùng nước sẵn vậy thôi xong đây mấy anh này là mình cũng mới bỏ đây anh này cũng mình mới bỏ được uh, lâu rồi nhìn lá nó cứng cáp này anh này mình cũng làm ở đây cũng lên cứng rồi từ từ nó sẽ ra bông thì trong đây mình làm mấy cái ờ, rau hàng ngày như rau răm rồi này kia nè thì ờ, trời lạnh rồi khi mà rau răm nó lên thì ok hôm qua mới ăn dịch lộn cũng ngon lắm rau thơm uh, ờ, nhũi đây rau thơm cũng tươi nhá rồi, rất là đẹp luôn à, thì cái gì đó à, chúc các bạn một ngày vui vẻ à, có cái gì thắc mắc hay là muốn câu hỏi nào hoặc là chia sẻ với mình đó, thì à, mình rất là welcome Ờ, chúc các bạn ờ, giữ gìn sức khỏe và an toàn nhé cảm ơn bye Ui. rồi không thấy rồi